Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hẻm Nam Hồ phường 11, diện tích 75m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Nam, đường xe hơi, cách đường lớn Nam Hồ 100m, cách Hồ Xuân Hương 6km, khu dân cư, đất bằng phẳng, giá 1,45 tỷ đồng. Nhà Thiên Thành phường 4, diện tích 21m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, Đường xe máy cách đường xe hơi 10m. Kết cấu một trệt 3 lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Cách chợ Đà Lạt 500m, xung quanh có rất nhiều tiện ích, nhà mới đẹp có thể kinh doanh homestay. Giá 3,8 tỷ đồng. Nhà khu quy hoạch Nguyễn Trung Trực phường 4. Diện tích 93m2. Sổ riêng xây dựng. Hướng đông nam. Đường xe hơi. Kết cấu: một trệt một áp mái, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Cách chợ Đà Lạt 2,5 km, khu vực đông dân cư phát triển, an ninh tốt,